cho một chiếc xe bản đủ quý vị nhá Đèn cột lốp treo Đấy Lên à, đời 2005 thì nó đã được lên form mới rồi quý vị nhá Đấy đèn mắt sách turbo rồi Cái đèn là pha phía trước à, được thiết kế to hơn Cái mặt ga lăng phía trước được thiết kế đẹp hơn rất là nhiều rồi quý vị Bản đủ lốp treo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 cái cabo của nó đây chúng ta thấy nước sơn còn khá bóng và còn rất là khớp khít Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay đâm đụng gì đâu quý vị Đấy, Và cái đèn pha phía trước bên ờ, phụ đây quý vị Đấy, cái đèn pha này thì nó hơi bụi bụi một tí thôi Với cái đèn pha này chỉ cần ờ, xúc rửa qua một tí là sáng trưng luôn quý vị nhá Cái này chúng tôi làm được Đây cái mặt ga lăng của nó đời 205 thì nó đã lên Cái mặt ga lăng ờ, được thiết kế trẻ trung hơn, hiện đại hơn, rất là nhiều đẹp hơn quý vị nhá Đấy và năm 2005 thì cái đèn pha này nó sẽ được thiết kế uh, liếc và uh, thiết kế to bản hơn, nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Hài hòa, hợp lý, quý vị thời trang thể thao quý vị nhá. Đấy và đây thân vỏ của nó thì căng đét luôn quý vị nhá. Đấy và cái dàn lốp này của nó cũng còn tương đối đẹp nha quý vị nhé, cả bốn quả luôn. Với cái lốp này chúng ta đi khoảng độ uh, hai ba năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây không có dấu hiệu gì của sự sức xác ba ga bệ bước rồi là xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ hết quý vị nhá Đấy. và cái lốp phía sau này đây cũng vậy Đấy, chúng ta thấy cũng còn dày bịch luôn không có với cái lốp này ta đi phải hai ba năm nữa mới nghĩ đến việc phải, phải thay lốp sắt xi của nó thì vuông đét luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị đâm đụng luôn và cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá là sáng luôn đấy là một chiếc xe bản đủ quý vị nhé. đấy đặc biệt nữa là động cơ của nó chạy turbo rồi cho nên là rất tiết kiệm nhiên liệu và chạy rất là thoáng luôn và tiếp theo nữa tôi giới thiệu cho quý khách đó chính là đây cái lốp sau của nó đây đấy cái gót khoang lốp đây tôi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị nhá và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa mới cái việc phải thay lốp và cái lốp trước bên phụ này cũng vậy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 nước sơn của nó còn rất là bóng đặc biệt là với cái sản phẩm này như đã cam kết từ đầu là máy gầm số đại chất quý vị nhá máy chạy rất là êm và rất là bốc Đấy, đặc biệt nữa là số chuyển số rất là mượt mà đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này đấy, thân vỏ thì cũng còn khá đẹp nước sơn còn khá là bóng bẩy và chúng ta mua cái sản phẩm này về thì chúng ta cũng không phải đầu tư thêm bất kỳ một hạng mục nào lớn nữa chúng ta mua về sử dụng luôn Đấy, và đã được thiết kế cái bộ tem thể thao chạy dọc theo xe nhìn khá là bắt mắt và à, hiện đại quý vị nhá và bây giờ xin phép quý khách tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này đây nội thất bên trong của nó đây tắp lô tắp liếc nhựa chứ còn khá mới và đã được à, à, bọc vân gỗ khá là đẹp rồi hộp số tự động quý vị nhá số cực mượt luôn siêu tiết kiệm nhiên liệu Đấy, các cái cửa gió cửa giếc vẫn còn đầy đủ điều hòa mát lạnh luôn hàng ghế thứ nhất đây đã được bọc da màu đen không có dấu hiệu gì của sự rách vá quý vị nhá đây cái tab bị cửa của nó đây Đấy, cũng còn rất là sáng luôn các cái phím bấm lên xuống kính đây rất là rõ ràng và keo chỉ của nó thì cam kết với quý khách là không mất một phân quý vị nhá Đấy, không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu keo chỉ đây Đấy, các cái chốt cửa đây các con ốc này chưa lần mở quý vị nhá Đấy và đây là cái hàng ghế thứ hai của nó đây Đấy, ngồi rất là rộng rãi luôn cực kỳ rộng rãi hàng ghế thứ hai chúng ta thấy cũng không có dấu hiệu gì của sự rách vá trời cũng sắp tối rồi nhưng mà chúng tôi cũng rất là cố gắng đây cái tắp bị cửa của cánh cửa phía sau đây chúng ta thấy còn khá là sáng luôn nhựa của nó còn sần tươi nguyên luôn quý vị nhá đây keo chỉ của cánh sau đây quý vị đây kể cả cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị trần của nó đây cũng còn rất là căng luôn quý vị nhá đấy và bây giờ xin phép quý khách tôi đi vào cái ờ, chuyển máy quay sang ờ, phía bên lái quý vị nhá chúng ta thấy là gương chỉnh điện kính chỉnh điện đấy cái tắp đi cửa ở lái đây chúng ta thấy nhựa nhất còn khá là sáng luôn keo chỉ của cánh lái đây quý vị đấy kể cả cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đây cái cánh sau bên lái đây cũng vậy nhựa của nó đây cũng còn khá tươi với giá là 178 triệu đồng giá trên đã bao gồm rút hồ sơ nhưng chưa có phí vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa đây, và bây giờ kể cả là cái cốp sau của nó đây quý vị đây keo chỉ của nó đây đấy nhựa của nó đây nó còn khá là sáng keo chỉ đây quý vị đấy vâng quý vị và các bạn thân vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ cho quý khách hàng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 đây cái tắt bị cửa của nó đây Đấy máy nổ cực ngon luôn quý vị nhá Đấy, Trời đang mưa Đăng kiểm thì dài đến tận tháng 6 năm 2020 cơ Đấy và bây giờ xin phép quý khách tôi đi vào phần động cơ của chiếc xe này Đấy, Máy đang nổ quý vị nhá Đây, máy đã là chạy turbo rồi quý vị nhá. Sản xuất 2005 máy turbo, máy nổ rất là êm luôn. Chúng ta thấy là không có dấu hiệu gì của sự rung giật quý vị nhá. Đấy và đây. Tem của nó đây. Vẫn còn zin nguyên luôn. Đấy. Đây máy nổ, máy turbo nhá, tiết kiệm nhiên liệu và không có dấu hiệu gì của sự rung giật và nổ rất là êm. Đấy như đã cam kết với quý khách hàng thì chúng ta thấy rằng là à, với cái sản phẩm này thì là máy số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 tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn Đấy, chiếc xe này thì rất phù hợp với anh em ta đi gia đình đi công trường công trình hay là à, chúng ta ở các cái vùng sâu vùng xa vùng à, đồi núi đèo dốc chúng ta đi xe này thì rất là hợp lý và tiết kiệm quý vị Đấy, bây giờ xin phép quý khanh à tôi đi vào cái nội thất bên trong một chút sau đó là kết thúc video giới xe này ở đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đây cái lô của nó đây quý vị hàng ghế thứ nhất đây không có dấu hiệu gì của sự sách vá cái tắp đi cửa đây quý vị cũng còn rất là sáng luôn keo chỉ đây đấy đây là cái cánh sau đây cái tắp đi cửa của nó đây quý vị keo chỉ của nó đây à, tôi lướt qua thật nhanh quý vị nhé bởi vì vừa rồi tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý khách hàng rồi có kỹ như vậy thì cũng là để cho quý khách hàng ở xa chúng ta đỡ mất công đỡ mất thời gian có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng như vậy quý vị nhá đây hàng ghế thứ nhất đây cái tắp đi cửa lái đây bọc khuôn gỗ rồi rất là đẹp rồi <coughs> đây các đi cửa sau đây bên lái đây rất là đẹp vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã giới thiệu xong cho quý khách đó chính là chiếc xe Isuzu Highlander trời thì đã tối rồi mà trời mưa nhá nhìn bên ngoài còn đẹp hơn rất là nhiều rồi ánh sáng nó tối rồi là mưa nó rớt vào cho nên là nó hình ảnh nó không được à, thực tế đấy và à, chúng tôi à,